Nhật hiệu bếp là Rinnai bếp có model là RT64 CH6S đây là nội thất của bếp đây thì trước khi thử những cái tính năng của dòng bếp này á, thì tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa tính năng mà khóa ga khi nước cạn nồi á, thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này khi nhiệt độ đạt đến hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga lại còn khóa ga mà khi ờ, tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này giống như cái đầu mỏ hàng đây thì đó là những ờ, cái tính năng an toàn cơ bản mà bắt buộc những dòng bếp ga Nhật nào cũng phải có No lấy này cái này nè thì đây ở vị trí số 1 này đây đây là dòng bếp Renai nút xoay có mặt men chống xước giá 1 triệu 7 đây thì bạn nào mà đã lựa chọn được mình cho một cái con bếp mà vừa hợp với với phù hợp với cái à, nhu cầu các bạn sử dụng á và mức giá các bạn muốn mua thì mình có thể à, chụp lại vị trí ngay cái con đó các bạn sẽ gửi cái hình đó và cái kèm thêm cái mã số ở trên cái con đó đây như mã số này 035224 này để nhân viên chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn xem qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được còn đối với ờ, những dòng bếp ga Nhật á, thì cái que cảm biến mà nó khóa ga khi ờ, nước cạn nồi á, thì nó chỉ đạt nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga lại nên nó sẽ rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa nên à, shop có gắn thêm một cái loại công tắc rang như con bếp này đây đây là công tắc rang nè giúp cho chúng ta có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ ờ, tối đa mà không sợ bị khống chế cái à, nhiệt độ nữa khi sử dụng thì các bạn sẽ bật về vị trí bên trái này còn không sử dụng thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải bếp sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường có một số bếp thì nó sẽ có thêm cái nút 3 giây nè thì đây là cái nút 3 giây giúp cho chúng ta có thể tăng cái nhiệt độ của cái que cảm biến lên thì nó cũng chỉ có thể tăng thêm nữa là 300 độ thôi thì nó cũng sẽ khóa ga nên khi mà các bạn có nhu cầu sử dụng á, gắn vào thì tôi cũng sẽ tích hợp nếu có cái bếp mà nó có nút 3 giây này thì tôi sẽ tích hợp vào nút 3 giây này các bạn có thể liên hệ đến shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 đây, ở số 4 cũng là bếp mặt men chống xước giá 2 triệu bếp này cũng sẽ gắn công tắc rang nè vị trí số 5 giá 1 triệu 6 có mặt men chống xước đã được gắn công tắc rang rồi nè số 6 này đây là dòng bếp Paloma giá 1 triệu 8 nút 3 giây thì à, tôi đã tích hợp cái nút công tắc rang vào nút 3 giây này rồi ừ. tiếp theo ở vị trí số 7 dòng bếp Rinnai có chức năng thì đây là những cái chức năng là nấu nước nấu cơm nấu cháo ở bếp bên phải thì nó sẽ có nhiệt độ chiên và nút 3 giây nướng có hiện giờ nướng và nướng hai tầng lửa giá của nó chỉ có 2 triệu 2 thôi mặt này là mặt sơn tĩnh điện nè ừ. vị trí số 8 1 triệu tư mặt sơn tĩnh điện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 giá của nó là 4 triệu rưỡi tiếp theo số 16 bếp mặt kính viền inox bếp này thì phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp thì ở bếp nướng nó sẽ có chức năng là nướng tự động theo cái loại thực phẩm và nút điều chỉnh ngọn lửa nướng là nút điện tử nè hẹn giờ nướng <coughs> số 17 Paloma thì bếp này nó sẽ được hẹn giờ cho cả hai bếp nấu và một bếp nướng nhưng nó chỉ sử dụng chung một cái màn hình hiển thị nhưng mà khi mà hẹn giờ nấu á, thì ta chỉ có thể hẹn giờ nấu một lúc một bếp thôi được cùng lúc là một bếp nấu và một bếp nướng cùng một lúc thì được nhưng không thể nào hẹn giờ được hai bếp nấu tiếp theo tôi sẽ đến với một số dòng à, bếp âm thì đây là ga âm Marina mặt kính cường lực tràn viền màu đen thì nó cũng sẽ có những cái chức năng nấu và nướng đây hẹn giờ nấu cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng ừ. ở vị trí số 18 ở vị trí số 18 này đây là cái hàng trưng bày hàng trưng bày đây giá 8 triệu à, tiếp theo đây là hàng dùng lướt số 19 ừ. số 20 cũng là hàng dùng lướt thôi mặt men chống xước thì tiếp theo tôi cũng sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng à, bếp từ thì bếp từ này thì shop à, vẫn chưa vệ sinh bạn nào mà muốn vệ sinh thì có thể liên hệ đến shop thì mình sẽ cộng với phí vệ sinh vào đang quay ừ. tất cả những dòng bếp từ có công suất nấu của nó trên 2000W thì nó sử dụng điện 200V ta có thể sử dụng điện lưới 220 của mình ở nhà còn dưới 2000W thì nó chỉ sử dụng có nguồn điện là 100V thôi nên khi sử dụng thì các bạn à, cần phải sử dụng qua ổn áp hoặc biến áp có công suất cao hơn hoặc là tương đương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 tôi sẽ đóng mặt bếp lại để ờ, cho các bạn xem được ngoại thất và test những cái tính năng của nó thì bếp này có mặt men chống xước đây bếp này 2 triệu 6 đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau bếp thì tôi cũng đã che kính lại rồi để tránh chuột vào bên trong khám phá dây điện bếp này được sản xuất vào tháng 10 năm 2016 nha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 thì khi các bạn muốn gắn thì có thể liên hệ đến shop thì shop sẽ tích hợp cái nút 3 giây đó đó vào với cái chung với cái công tắc rang vào cái nút 3 giây này thì khi sử dụng thì các bạn chỉ việc đè giữ phím 3 à, giây này 3 giây nè để sáng đèn lên thì khi sáng đèn thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến này lên tối đa không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa khi không sử dụng thì các bạn sẽ nhấn một lần nữa để tắt đi còn khi mà các bạn à, không có cái bếp mà không có cái nút 3 giây này thì shop sẽ khoan lỗ bắt một cái công tắc riêng để cái vị trí này thì các bạn sử dụng thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên trái thì bật cái tính năng nó rang lên thì cái que cảm biến nó nó sẽ quay cảm biến này nó sẽ tăng cái nhiệt độ tối đa khi các bạn không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải thì nó sẽ tắt tính năng rang đó đi bếp sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường thì bây giờ tôi cũng sẽ thử pin sạc để các bạn cùng theo dõi pin sạc thì tôi chỉ sử dụng có một viên thôi nên nó sẽ không đủ độ dài với cái hộp pin này thì tôi cũng có kèm thêm một cái lò xo này